với trong cái trận này thì mình có nhấn định cho tất cả anh em là nhấn mạnh cho tất cả anh em là anh em nằm thằng MU chốc gấp góc thì qua anh em cũng đã húp được thằng MU nè MU chốc góc thì một chốc góc um, full trận nè thì anh em cũng đã húp full được cái mã kèo thằng MU nha cho anh em chỉ gãi một kèo tài nhưng mà anh em ăn ba mã thì anh em vẫn lãi được hai mã nha cho trận Tottenham thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Tottenham và nằm tài thì anh em đã húp full cái mã kèo này với cái Tottenham ăn với cái tỷ số là 2-1 thì anh em cũng lo húp cái mã kèo này full nè còn cái trận của Chelsea thì mình cho tất cả anh em nằm cái thằng Chelsea thì cái trận này tuy anh em gãi cái mã kèo này nhưng mà anh em vẫn húp được cái mã kèo tài góc nha tài gốc trong trận này nói chung á trận này anh em chỉ quà thì anh em không lỗ luôn thì đó còn ở trận Man City thì mình cho tất cả anh em nằm Man City nè, nằm tài nè, nằm Man City chấp góc nè. Trong 4 mã kèo hồi tối qua trong trận Man City thì mình cho anh em ăn full. Thì trong 3 trận ngày hôm qua thì anh em đã ăn được uh, trong 4 trận ngày hôm qua thì anh em đã ăn được 3 trận. Anh em chỉ uh, có quà một cái kèo của thằng Chelsea thôi còn ba trận kia anh em trận nào cũng lại mạnh tay hết nha thì um, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận hạng nhất Anh nữa thì anh em biết ngày 10 rồi ngày 10 là cái ngày không có một cái trận đấu nào hết chỉ có hạng nhất Anh và giao hữu của nữ thôi thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em những cái giải hạng nhất Anh thì um, trước khi nó sẽ ngưng một um, vài ngày để nó vào cái vòng loại cúp C1 nha anh em thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng uh, Luton và thằng Blackpool diễn ra vào lúc 21 giờ uh, ngày 10 tháng 4 nha anh em. Thì hiện tại anh em thấy cái trên cái bảng xếp hạng á, à, hạng nhất Anh á, thì thằng Luton đang có một cái vị rất là vị trí rất là tốt trên cái bảng xếp hạng hạng nhất Anh luôn nha anh em. Thì Luton đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 68 điểm sau 40 vòng đấu. Trong khi đó thằng uh, thằng Sheffield đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 76 điểm sau 39 vòng đấu. Thì nếu mà anh em nào đã theo dõi những cái trận mà hạng nhất Anh này của mình nhận định thì anh em cũng biết rồi, chỉ có hai đội được đi trực tiếp đi lên um, ngoại hạng Anh nha anh em chỉ có hai đội đứng hạng nhất và hạng thứ hai là được sẽ đi lên được trực tiếp ngoại hạng Anh và cái đội hạng thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu là sẽ đấu đối đầu với nhau giống như ba gặp năm này anh em bốn gặp sáu thì sẽ bắt ra được hai đội thắng và hai đội đó gặp nhau đội nào thắng nữa thì cái đội đó sẽ đi vào ờ, đi lượt lên vị trí ngoại hạng Anh để đá thì thằng Luton đang có một cái vị trí rất là tốt nếu mà Luton thắng trong trận này Luton sẽ chỉ có cách cái thằng à, Senfield chỉ có 8 điểm thôi nha anh em 8 điểm thôi thì thằng Luton vẫn còn cơ hội để vươn lên vị trí thứ hai để khỏi vào tranh cái vòng trong để ờ, có cái vị trí lên hạng ờ, ngoại hạng Anh nha còn trong khi đó thằng Blackpool trong cái mùa giải này thằng Blackpool đang đứng cái vị trí là thứ 23 trên bảng xếp hạng đang đứng cái vị trí um, giống như là thì vị trí sẽ tụt hạng xuống League One đá mùa này luôn nha anh em thì anh em thấy đây thằng Blackpool đang có vị trí thứ 23 và có 35 điểm sau 40 vòng đấu trong khi đó cách tới cái thằng vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng tới 6 điểm lần thì thằng Blackpool gặp gặp những ông lớn trong trận này thì thằng Blackpool là chắc chắn có cái bé có cái vé loại trực tiếp trong cái dòng này rồi anh em thì anh em cũng biết rồi ở cái dạ hạng nhất Anh này thì nó có à, giống như có 24 đội vô anh em thì nó tầm 46 vòng thì hiện tại đã tới vòng thứ 40 rồi thì chỉ còn có 6 trận nữa thôi 6 trận nữa là kết thúc mùa giải hạng nhất Anh rồi thì thằng Blackpool này không có cái cơ hội để tiến lên cái vị trí um, giống như 21 hay 20 để trụ lại cái mùa hạng uh, ờ, uh, ờ, hạng nhất Anh nữa nha mà sẽ tụt xuống lít One thẳng rồi thì mình sẽ tiến vào cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía thành tích đội chủ nhà là Luton thì anh em thấy nếu mà tính cái thành tích của thằng Luton cực kỳ tốt trong những trận gần đây luôn thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì thằng Luton chỉ để thua thằng Burnley với cái tỷ số là 1-0 thôi là thằng vị trí đầu bảng thằng Burnley thì nó mạnh đang đứng vị trí đầu bảng rồi thì anh em cũng biết nó mạnh cỡ nào rồi thì thằng Luton chỉ thua đúng một cái vị trí là ông vua ở đầu bảng thôi còn những cái vị trí anh em thấy những cái đội khác thì Luton toàn thắng và hòa thì Luton đã thắng hết 5 trận gần nhất rồi còn bên phía thằng Blackpool Blackpool thì anh em thấy trong uh, ờ, 10 trận gần nhất thì thằng Blackpool chỉ thắng được đúng hai trận thắng trước cái đội bóng mà Rooney đang dẫn dắt nha anh em và wbr và thắng trước cái thằng uh, ờ, Toke thì anh em thấy chỉ thắng đúng hai trận và hòa một trận thì à, anh em thấy nếu mà thành tích của thằng Blackpool trong cái mùa giải này cực kỳ không tốt, cực kỳ đi xuống luôn nha anh em. Thì bởi vậy anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo thằng Luton cũng được nhưng mà anh em phải đầu tư một cái cách như thế nào mới nó mới hiệu quả trong cái trận đấu này. Thì mình tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân nhà của thằng Luton thì anh em thấy trong 5 trận gần nhất á, nếu mà tính 3 trận gần thôi nè thì thằng Luton đang thắng liền với cái 3 trận gần nhất thắng trước Watford với tỷ số 2-0 nè thắng trước uh, uh, nè thắng trước um, ờ, Sinwan CIA nè thì mình đọc tiếng Anh hơi yếu nha anh em uh, thì mình đọc cũng cho anh em biết sơ thôi chứ mà anh mình cũng không rõ về mấy cái tên tiếng Anh này cho mấy nhưng mà mình thông hiểu được cái thông số của trận đấu là quá ok rồi nha anh em thì uh, trong cái thành tích đối đầu á thì anh em thấy trong cái thành tích đối đầu giữa thằng Luton và thằng Blackpool này trong 4 trận gần nhất thì thằng Luton đã thắng với hai trận rồi thắng hai trận và để hòa hai trận thì anh em thấy nếu mà cái phong độ của thằng Luton này thắng cách biệt từ một bàn đến ba bàn nè trong 4 trận thì đã nổ hết hai trận tài và hai trận xỉu thì anh em cũng có thể đầu tư không nên đầu tư vào tài xỉu thì anh em có thể đầu tư vào những cái mã kèo um, gốc và cũng có thể thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem thì thằng Blackpool và thằng uh, Luton gặp nhau lúc đó trận đó thằng Luton đang với tỷ số 1-0 này nè trận đó là hai thằng này đá đồng nha anh em hai thằng này đá đồng anh em nhớ là cái mã cây tỷ mã kèo trong trận đó là hai thằng này nó đá đồng mà thằng Luton ăn với cái mã kèo là một không thì trong cái trận đó thằng Luton ghi bàn phút thứ năm bảy nha anh em hiệp 1 thì không có một bàn thắng nào hết thì um, còn góc góc trong cái trận đó thì anh em đều quan trọng là anh em chú ý vào cái phần góc này nè anh em nhớ chú ý kỹ nha là góc là 20 quả góc trong một trận đấu thì anh em nghĩ sao 20 quả gốc trong một trận đấu thì anh em có thể nên đầu tư vào cái mã kèo gì tài gốc mạnh tay thì hai này gặp nhau đội hình của hai này anh em nhìn sẽ tung ra đội hình 433 433 nhưng mà hai thằng chuyên về cái là chuyên về cái um, sơ đồ là đá cánh không anh em đá cánh không bởi vì nó rất là nhiều góc nè hai bên cánh hai bên cánh thì bởi vậy nó rất là nhiều góc thì anh em thấy bên 11 quả bên 9 quả là hai chục quả gốc thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào những cái mã gốc trong cái trận này thì giống như mà mấy cái trận trước đó mình đã nhận định cho tất cả anh em trong cái mùa giải ngoại hạng nhất Anh á thì à, mình à, cho kèo tất cả anh em kèo trên dưới tài xỉu thì nó toàn hòa nhưng mà những cái mã kèo gốc anh em hút full anh em chưa gãi một cái mã kèo gốc nào trong cái à, mình nhận định trong cái giải hạng nhất Anh này cho tất cả anh em luôn nha anh em nên nhớ cái vấn đề đó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em xem luôn đây thì anh em có thể thấy trong cái lượt đi trên sân nhà của thằng Blackpool thì thằng Luton nó chỉ đá đồng thôi nhưng mà tại sao lượt về nhà cái lại đánh giá cao của thằng Luton tới mức mà chấp với cái mã kèo một trái thì anh em thấy hiện tại nhà cái đang đánh giá cao trong cái trận này là thằng Luton có thể ăn cách biệt từ một bàn đấu lên thì nhà cái mới đưa ra cái mã kèo thằng Luton chấp sâu như thế này Đây, anh em thấy nhớ cái vấn đề là lượt đi chỉ có đá đồng thôi nhưng mà thằng Luton nó đã ăn với tỷ số 1-0 lượt về mà thằng Luton chấp một quả thì ăn ít nhất là phải cách biệt từ hai bàn thì 31 hoặc là có thể 20 thì tài xỉu 2.5 thì tài xỉu á, anh em không có nên đầu tư vào vội anh em chờ cái lúc có đội hình chính thức ra sân hoặc là mình ra sân xem nó đá như thế nào mình sẽ cập nhật cái kèo tài xỉu lên nhóm cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn thì anh em thấy mình chốt kèo cho tất cả anh em là mình chốt kèo cái mã kèo thằng Luton hiện tại là thằng Luton đang chấp với cái mã kèo là một hòa nhưng mà anh em nào mà chơi trang giống như mình hoặc là chơi trong nhóm của mình đang chơi những cái ờ, trang á thì anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút anh em vào cái mã kèo là thằng Luton chấp 0,75 hoặc là 0.5 thì cái tỷ lệ nếu mà thằng Luton nó ăn 1-0 hoặc 2-1 thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo nó rất là cao luôn. Anh em anh em đánh một quà thì nó quà kèo rất là cao còn anh em đánh 0.75 0.5 thì anh em thắng kèo cái tỷ lệ anh em từ thắng từ thắng thôi chứ anh em không có đường thua luôn thì đó còn hiệp 1 thì anh em có thể chọn cái mã tài 0,75 hiện tại là tài xỉu đang có cái mã kèo là một quà nhưng mà ra sân tầm 10 phút đến 15 phút không có bàn thắng thì anh em vào cái mã tài 0,75 trong hiệp 1 cho mình mạnh tay còn góc hiệp nguyên trận anh em cứ nằm mã tài góc chính cho mình thì anh em thấy trong trận rồi hai thằng này nó đối đầu với nhau tới hai chục quả góc hai chục quả gốc anh em nên nhớ là nó ra gấp hai lần cái mã hai cái mã tài luôn đấy thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài gốc chính mạnh tay cho mình chủ yếu là quan trọng là cái kèo cái kèo gốc này nè anh em cái kèo gốc này là cái kèo chốt cho tất cả anh em để anh em kiếm lãi nè là cái kèo gốc anh em vào mạnh tay cái mã tài chính cho mình hiệp 1 vẫn cứ tài gốc mà anh em giả đó hiệp 1 anh em cứ giả vào cái mã tài gốc 4.5 mạnh tay nữa thì anh em chỉ cần mạnh tay hai cái mã kèo góc này thôi là tỷ lệ anh em thắng rất là cao còn trên dưới tài xỉu anh em á chờ nó đá xem tình hình nó có tấn công nhiều hay không hay là nó thuộc phòng thủ hoặc là lâu lâu nó tấn công nó kiếm một bàn nó cứ tấn công một lần thì anh em cần chỉ phải vào anh em vào hai cái mã kèo góc tỷ lệ anh em húp rất là cao rồi cần chỉ anh em phải đánh trên dưới tài xỉu quan trọng mình vô trong đây là mình đánh và chủ yếu mình kiếm lợi nhuận chứ không phải là mình kiếm ờ, đánh ghiền đánh kết anh em không nghe người ta nói hả cái mã kèo kết là cái mã kèo chết thì bảo vậy anh em nên lựa chọn mà sao cho chính xác để tất cả anh em chơi mà anh em có lãi có lợi nhuận thì còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò không đánh được những cái mã kèo gốc á thì mình khuyên một câu cho tất cả anh em tận tình tận tâm luôn là anh em nên đăng ký một cái trang chơi nếu mà anh em muốn nhận được nhiều mã kèo mà tỷ lệ ăn cao chính xác nữa thì anh em cứ vào nhóm của mình thì hiện tại nay trang rất là nhiều luôn anh em anh em lên google anh em sợ tôi uh, tạo trang chơi bóng đá thì nó nổi lên đầy đó mà anh em ăn anh em có rút uh, vốn về được hay không anh em nạp vô trong trọng anh em nạp vô củ anh em đánh một đêm đó anh em ăn lên 10 củ anh em rút có được hay không mới là quan trọng còn anh em nào mà muốn lựa cái trang nào mà uy tín nhất để anh em chơi thì anh em không cần chờ gì anh em khỏi cần phải đi đâu kiếm anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái thằng hai lúa này nó sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em